Alright, what's up guys? Thì cũng đã khá lâu rồi mình mới quay trở lại cho một cái video mới Bởi vì mình bận học hành với thi cử khá nhiều Cho nên là mình à, không có đủ thời gian để ra video mới cho anh em xem được Anh em thông cảm Để kỷ niệm cột mốc nồi cất sắp của mình thì mình đã tạo một cái bài post trong tác cộng đồng Và cả một cái kênh chat trên server Code của mình nữa Và cho video này mình sẽ trả lời hết À, và yeah, trước khi bắt đầu video thì uh, mình xin phép là mình sẽ không trả lời những cái câu hỏi về thông tin cá nhân của mình nhá. Anh em nào đã lỡ đặt rồi thì thông cảm cho mình nhé mình rất xin lỗi bởi vì mình đã quên thông báo về cái việc này rồi mình sẽ trả lời trong tab cộng đồng trước và sau đó là sẽ qua bên service code sau bắt đầu với câu hỏi đầu tiên ngoài Minecraft ra anh còn muốn chơi về game nào nữa không bản thân mình là một người khá là đam mê game và mình muốn chơi và trải nghiệm nhiều game khác nhau nữa chứ không chỉ là chơi mỗi game Minecraft không và mình cũng muốn thử ví dụ như là chơi DOS hay là Valorant những cái tựa game kiểu vậy còn nếu được thì mình muốn thử kiểu như Beat Saber hay là uh, God of War, Elden Ring và những cái tựa game kiểu đấy nhưng mà hiện tại thì mình chỉ có chơi mỗi một game thôi đó là Dead World và mình không có đủ thời gian để trải nghiệm những cái tựa game khác và còn một điều nữa là mình à, cái máy của mình nữa máy của mình thì anh em có thể thấy qua từng video của mình thì yeah, à, lúc nào cũng trong khoảng 60 Minecraft là một trong những tựa game có đồ họa thấp nhất luôn mà lại mình khi chơi và quay lại mình chỉ có được 60 còn chơi thường thì chắc cỡ khoảng 120 trở lên hoặc là trong khoảng đấy thôi đó cũng là một trong những lý do mình không chơi những cái game khác ngoài Minecraft hồi xưa mình có tải trò Just Save and Beat với lại là Getting Over It á các bạn chắc nghe chắc biết đúng không cái game mà khó huyền thoại khó muốn đập bàn đập chuột đập phím đập máy tùm lum và mình cũng là một thằng như vậy mình đã chơi sau 3 ngày và mình xóa luôn cái game đấy mình không tải về một lần nào nữa bởi vì mình không đủ thời gian và mình lười câu hỏi thứ hai là ông nghĩ nào về việc chuyển sang 1.19 aka 1.9 cộng content uhm, theo mình thì những cái content kiểu này thì nó cũng khá là hay và thú vị ví dụ như là 1.19 là nó ra những cái item mới với lại là những con mob mới thì việc chơi sinh tồn trong đó thì nó cũng khá là hay theo mình thì vậy còn về 1.9 ờ, cộng còn tên là chắc bạn này đang muốn nói đến là kiểu như là PP đúng không theo mình thì KP ở đấy KB nó khác với lại 1.8 nhiều và nó cũng có nhiều cái chế độ chơi mới khó hơn và tất nhiên là nó cũng sẽ có một cái sự thú vị riêng của nó rồi mình cũng muốn chơi thử cái bản này lắm mà mình bây giờ mình cũng chưa có đủ thời gian để chơi và trải nghiệm nó 1.9 mình thấy cái hit của nó nó kiểu combo thì nó khá là thỏa mãn luôn á có chế độ như kiểu Crystal với lại là Axe đồ mình thấy khó chơi cái độ khó chắc phải tương đương như PP bên uh, à, 1.8 luôn hoặc là có thể là hơn gọi thứ ba thì ông dùng chuột gì hay mình dùng chuột Kata Pro bàn phím gì bàn phím gì thì mình cũng không nhớ rõ tên các bạn có thể vô trong video mới của mình và vô phần mô tả mình có để tên phím ở đấy mình không hề khuyến khích các bạn là mua cái phím này nhá bởi vì nó bấm vô cùng cứng và cái tiếng nghe nó khó chịu lắm mới đầu thì mình mua con này bởi vì rẻ rất rẻ và nó kiểu giả cơ mình một thằng không biết gì về phím mà mình mình nghe cơ cơ là mình mua xong rồi thấy rẻ nữa có 300 k rồi à, không mua về mình xài trong một khoảng thời gian nhất định là cái phím nó bắt đầu cứng lại nó khó bấm và phải dùng lực mạnh thì mới bấm được và tất nhiên là cái phím này nó ồn vãi cả trường luôn mình bấm á, mà chơi game mà mọi người mà ngồi trong phòng mình là đều nghĩ mình là một thằng kiểu như nghiện game hết mà kiểu như cứ bấm xong rồi còn butterfly nữa là đúng một thằng nghiện game luôn <laughs> ông còn ở trong phở team khung tôi nhớ là ông đã từng à, mình à, chưa từng ở trong một cái team nào hết và mình cũng không có ý định ở trong một cái team nào không chắc nữa mà mình chỉ nhớ là dân hồi xưa có từng ở phở team còn còn mình thì không mình thậm chí còn không biết trong phở tim là gồm có ai hay là gì luôn á mình không hề biết lúc quay vip thấy mượt vậy lúc chơi có lag không tất nhiên là lúc chơi nó vô cùng lag luôn độ nhảy của nó nó thay đổi theo fps mà cho nên là fps mình thì có lúc nó lên 83 có lúc nó xuống bốn mấy có lúc thì 60 nói chung là nó cứ biến đổi trong cái khoảng đấy thì cái độ nhảy của mình nó cũng biến đổi theo và mình rất khó chơi ví dụ như là login là mình không thể nào mà làm được được nhanh trên con chuột này luôn kiểu như khi nào mà mình hên á mình rùa thì sẽ được một quả mà nhìn có vẻ ngon với nhanh còn lại thì không giờ được cả còn mà khi mà mình không quay thì mình có thể làm nó nhanh và liên tục được luôn và mình khó bị mít lắm à, cả về PP cũng khó am hơn và cả về cái dock placement của mình nó cũng sẽ tệ hơn nhiều so với việc là mình không quay cho nên là mình cũng có để cái sen của nó cao á, để cho phù hợp với con lót chuột của mình lót chuột của mình thì nhỏ mà mình nghèo mà thêm mượt vậy thì mình nghĩ là chắc do cái ờ, bungee cam gánh gãy lưng viên nâng 8 gb ram quay cho mượt thì ờ, cảm ơn được khi các bạn mà mình không biết nâng kiểu gì và mình là một thằng mù công nghệ quan trọng nữa là mình không có tiền để mua ram yeah that's all anh bạn chơi minecraft từ bao giờ vậy thì mình chơi mình chơi từ 5 năm trước còn Bedwars thì chắc mình chơi cũng được gần 2 năm rồi á anh ơi em nghĩ anh nên đổi content đi cứ làm đi làm lại content chán rồi mình thì mình sẽ gắn bó với content này có vẻ sẽ khá là lâu cho đến khi nó thực sự chết hẳn bởi vì content mà Bedwar là cái content mà giúp mình đạt được một cao sub và được nhiều người biết đến như ngày hôm nay mình thì mình vẫn thích cái content Bedwar này mình cái sự yêu thích của nó của mình không hề giảm chẳng qua là do mình à, chưa có đủ thời gian để làm Alright, bây giờ mình sẽ trả lời những câu hỏi bên server Discord của mình Ngoài Minecraft ra, ông còn chơi game gì không? thì ngoài cái game uh, Minecraft mình không hề chơi một cái game nào khác bởi vì mình không có thời gian nhiều để chơi với lại là cái máy mình quá yếu để chơi những cái tựa game khác anh có định hướng gì về youtuber sau này không có làm smb hay các game khác không thực chất là cái kênh này là cái kênh mà mình định hướng làm về nhiều game khác nhau không chỉ là Minecraft như bây giờ đâu mà bởi vì là cái cái máy mình yếu thứ hai là mình có giới hạn về thời gian cho nên là mình chỉ có thể làm một game thôi và ông có sở thích nào ngoài việc chơi Minecraft không thì à, mình có sở thích là đọc sách nghe nhạc xem YouTube lướt TikTok rồi cũng khá là nhiều nữa còn có một sở thích nữa là làm YouTube ông có dự định làm về game khác không thì chắc mình sẽ không dự định làm về game khác đâu trừ khi cái game Minecraft này nó chết hẳn thực sự nếu như mà Bedwar mà chết rồi á, thì mình sẽ chuyển qua chơi chế độ khác sinh tồn yeah, à, mình sẽ không thể bỏ được game Minecraft trừ khi nó thực sự chết hẳn tại sao ông lại đặt kênh YouTube ông tên Woods à, vì là mình hồi xưa á, là mình thích cái chữ W với lại chữ Z vì là cảm giác nó khá ngầu khi mà dùng để đặt tên á còn cái số 0 là mình sẽ thay thế chữ ô bằng số 0 còn cái dấu gạch như tối thiểu để đặt là phải bốn chữ nên là mình thêm dấu gạch đằng sau có một cái bất lợi của cái tên Google là nó khó nó khó kiểu như để tìm kiếm ở trên YouTube vì vì uh, à, bởi vì mình thấy uh, ờ, 90 phần trăm các bạn sẽ search là W chữ O với lại chữ Z không phải là số 0 cho nên là nhớ như mà các bạn mà search chữ O á, thì sẽ ra Kamen Rider Wars chứ không phải là YouTuber Bad World đâu á cho nên là hãy search với số 0 để ra được kênh mình <laughs> có livestream không anh rất muốn nếu mà mình mà muốn live thì chắc chỉ có 40 hay là 30 FPS đó thôi nên là mình không thể live được chứ mình cũng muốn live tương tác hay là nói chuyện với lại các bạn lắm mà lại à, không thể hay là yeah dạ, cảm ơn anh em rất nhiều đã giúp mình đạt được một shop yeah dạ, bye you guys